Điểm xuất phát đầu tiên của đoàn chúng tôi đó là Thiền Tôn Phật Quang. Từ Sài Gòn đến Thiền Tôn Phật Quang cách 83,6 km. Thiền Tôn Phật Quang thuộc Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu. Để đến được Thiền Tôn Phật Quang, đoàn chúng tôi phải đi vào con đường đèo quanh co khúc khuỷu, nơi đây được xem là Đà Lạt thứ hai. Phải mất gần một tiếng rưỡi thì chúng tôi đến nơi, chúng tôi xuống xe và đi sâu vào bên trong chùa, nơi tọa lạc tượng Phật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 đó chính là bán trượt và đường bộ. Phần đường bộ thì có tới 200 bậc thang, dọc theo lối đi có những biển hiệu đối nhân sự thế. Gọi là bán trượt, nhưng cũng chẳng biết có phải là bán trượt hay không. Vì nơi đây được thiết kế là một thùng xe tải có sức chứa gần 20 người, chạy dọc theo hai đường ray. Vừa kết thúc đoạn đường bán trượt thì chúng tôi phải lại đi bộ một đoạn mới tới được vào sâu bên trong chùa. Sân chùa cũng khá rộng, là nơi sinh hoạt khóa tu mùa hè cho các sinh viên. Ngoài trời thì được trang bị mái che nắng và che mưa cho quý Phật tử đến tham quan. Nơi đây có tượng Phật Lộ Thiên được xem là tuyệt tác của thế kỷ tọa lạc tại thung lũng. Toàn bộ công trình được điêu khắc từ đá granite có tổng chiều cao hơn 14 mét, riêng đại tượng cao 12,5 mét, bệ Phật dài 14 mét, rộng 9 mét, cao 1,6 mét. Cả bức tượng nặng 700 tấn được tạo nên từ 44 khối đá ghép lại với nhau vô cùng kín kẽ, mềm mại, hài hòa trong từng đường nét tượng Phật điêu khắc theo phong cách tả thực nên đường nét rất mềm mại, dáng dấp vô cùng gần gũi. Bàn tay khéo léo của người thợ cộng với niềm tin của chư tăng Phật tử khiến khối đá được thổi hồn đầy sóng động. Nhiều người cảm giác nhìn như Phật đang thở, mắt nhắm khẽ, khóe miệng như đang mỉm cười nhẹ nhẹ, từ ái, mang lại cảm giác an lạc cho người chiêm ngưỡng. Đức Phật đang trong tư thế tọa thiền kiết già hoa sen, những đường nét của thánh tượng tự nhiên nhưng lại xuất trần thế tục. Từng chi tiết nhỏ như xoáy tóc trên đỉnh đầu, nếp gấp trên tà áo, đường vân ngón tay, ngón chân đều vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo, tái hiện lại chân thật vẻ đẹp của Đức Phật khi còn tại thế. Theo kinh sử truyền ghi, Đức Phật Thích Ca có dung nghi tuyệt diệu với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. dáng người cao lớn trang nghiêm, bước đi trầm hùng như một con voi chúa, làn da sáng óng ánh. Bao quanh người lúc nào cũng có một phần hào quang, khi thì dịu nhẹ ấm áp, khi thì sáng chói huy hoàng. Lông mày Phật như trăng non, trái tay dài và dày, được pháp lệnh đậm nét biểu tượng cho hình ảnh bậc thầy của cả trời và người bậc lãnh đạo của thánh chúng. Đây là bức tượng Phật tuyệt tác được nhiều nhà điêu khắc tán thán. Nét đẹp rực rỡ của thánh tượng sẽ góp phần làm tăng trưởng đạo tâm của mọi người, tìm về nương tựa nơi giáo lý từ bi của Đức Phật để tìm thấy hạnh phúc an lạc. Thánh tượng đẹp uy nghiêm lạ thường, thần thái sống động – pho tượng thiên đã thu hút hàng vạn Phật tử đến chiêm bái đảnh lễ. Đây được xem là tổ ấm tâm linh của biết bao Phật tử gần xa về nương tựa. Có hơn 200 vị tăng ni tu hành rất đổi đơn sơ bình dị và ấm áp. Thiền tôn Phật Quang có khung cảnh thiên nhiên đẹp bình yên nên thơ hữu tình như chốn thần tiên. Từ trên cao, mái chùa thấp thoáng giữa bạc ngàn núi rừng. Vào chùa ta bắt gặp một dòng suối vắt ngang những khối đá còn vương nét hoang sơ. Những hàng cây và những luống hoa xanh mát làm lòng người cũng dần trầm lắng thanh thản. Vào những ngày lễ vi lớn, các Phật tử khắp nơi quy tụ về rất đông, chánh điện trang nghiêm thanh tịnh, là nơi tôn thờ các bậc tăng đoạn và quý ni sư. Đi sâu vào bên trong là khu nội viện, nơi tăng ni ở riêng biệt. Được thiết lập giữa những lùm cây to và cao, tưởng chừng như giữa núi rừng. Đời sống thanh đạm và thuần khiết gần gũi với thiên nhiên khu vực đông nhất đó chính là nơi bán pháp phục Phật giáo, là nơi tập trung nhiều người bởi những thiết kế đặc sắc, đẹp mắt và cực kỳ thu hút khách tham quan. Tuy nhiên, điểm đặc biệt để thu hút du khách đến tham quan nhiều hơn đó chính là chùa hang. Chùa Hang trực thuộc Thiền Tôn Phật Quang. Để đi đến Thiền Tôn Phật Quang, quý Phật tử phải đi ngang Chùa Hang. chánh điện của chùa hang nằm trong những tảng đá lớn, xung quanh chỉ là cây cối và tảng đá, rất gần gũi với thiên nhiên. Ngắm nhìn quang cảnh nơi đây, chúng ta như được sống lại những giây phút của thời Đức Phật còn tại thế. kết thúc xuất phát điểm đầu tiên đầy ấn tượng, chúng tôi tiếp tục đến với điểm thứ hai, đó chính là Trúc Lâm Phật Đăng. Đây cũng được xem là nơi bồng lai tiên cảnh, thuộc thị trấn Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nơi đây được bố trí những tảng đá to với những lời dạy của Đức Phật và những lời khuyên của chư Tăng, vô cùng ý nghĩa và giá trị. những ngày dài chống chán đầy mỏi mệt ưu tư phiền muộn lo lắng áp lực từ cuộc sống bao quanh chúng ta rất cần một nơi để có thể buông xả hết những ý niệm tiêu cực thì đây chính là hai địa điểm tâm linh sẽ giúp chúng ta quay về với sự an lạc của thân tâm tìm được sự bình an hạnh phúc cho chính mình